Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021, tức ngày 3 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ mùi, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp sung ngày kỷ mùi hôm nay là đinh sửu, ất sửu. Con giáp sung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. 1. Tử vi tuổi Tý. Mùi Tý tương hại gây nên những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn trong công việc với người tuổi Tý. Rất nhiều vấn đề bạn đưa ra nhưng không nhận được sự đồng thuận, của tập thể khiến những chú chuột hoài nghi liệu có phải mọi người đang cố tình gây bất lợi cho bạn hay không. Thủy thổ tương xung, con giáp này sẽ phải đối diện với những tranh cãi nảy lửa trong gia đình. Nếu ai cũng nóng nảy, không ai chịu nhường ai thì đôi bên rất dễ gặp phải tình trạng chiến tranh lạnh, thậm chí gây tổn thương tình cảm. Thiên tài báo hiệu tài lộc của người tuổi này có điểm sáng trong ngày hôm nay. Bên ngoài công việc chính, nếu bản mệnh có nhận thêm các nghề tay trái, thu hoạch xứng đáng, với công sức bỏ ra càng khiến bạn thêm quyết tâm đi theo con đường đã chọn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, cục diện tương xung khiến người tuổi sửu dễ nổi nóng và gây hiềm khích với những người xung quanh, tạo ra những cuộc tranh luận không đáng có, làm mất hòa khí. Điều này không chỉ làm xấu đi ấn tượng của mọi người về bạn, và còn khiến bản thân tự thấy khó chịu và bức bối. Sự xuất hiện của Tỷ Kiến khuyên người tuổi này nên tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Hãy đủ minh mẫn để bản thân không vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Thời tiết hanh khô, lại thêm, do tác động của thổ khí quá vượng khiến sức khỏe của bản mệnh gặp chút vấn đề, thiếu nước, khô nóng, rất khó chịu, tinh thần cũng bí bức, kém phấn chấn hơn mọi ngày. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Chính quan mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi dần. Vốn là người thông minh, chăm chỉ nên những gì bạn đạt được có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Công việc diễn ra suôn sẻ sẽ là bước đầu giúp bạn có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Mọi chuyện sẽ đi đúng trình tự và quỹ đạo riêng của chúng nên bạn chỉ cần bình tĩnh giải quyết từng việc một. Một khắc thổ khiến vận trình tình cảm, của những chú hổ không có nhiều khởi sắc như ý muốn. Đã tới lúc bạn nên mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Những gì trong quá khứ không thể quay lại được nữa, hãy dũng cảm đối diện với hiện tại. Hạnh phúc trước mắt mới là điều bạn cần trân trọng thay vì cứ mãi quay đầu về phía sau. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão, Ngày có tam hợp quý nhân che trở nên vận trình của người tuổi mão vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý, bạn được mọi người quý mến vì tính cách hòa đồng, lại càng khâm phục vì tài trí của mình. Những gì bạn giành được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể đe dọa được vị trí bạn đang nắm giữ. Thiên quan lại nhắc nhở những chú mèo cần đề phòng tiểu nhân xung quanh. Vì ghen tị với bạn, kẻ đó đang tìm kiếm cơ hội để tranh lợi đoạt tài, chiếm lấy vị trí mà bạn đang nắm giữ. Để đạt được mục đích của mình, đối phương có thể tạo ra những chiếc bẫy tinh vi và lấy mồi nhử chỉ chờ bạn bất cẩn và sập bẫy. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh nên tiết chế cảm xúc của mình, nhất là khi ở bên cạnh nửa kia. Trong lúc bốc đồng, bạn có thể sẽ làm hay nói những điều không hay, khiến cho cả hai bên cùng bị tổn thương, không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Kiếp tài là hung thần đe dọa vận trình tài lộc của người tuổi thìn. Nguy cơ mất tiền, bị lừa lọc của bạn đang rất cao. Vì thế, tại thời điểm này không nên xuất tiền mua bán, sắm sửa hay đầu tư dự án hoặc làm việc quan trọng vì có thể tiền mất tật mang, mà còn phải mang ấm ức vào mình. Đặc biệt là không nên tham gia những trò may rủi như cá độ, lô đề, chứng khoán,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 Bản mệnh vốn là một người rất tài năng và bản lĩnh, nếu chịu đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình. Hỏa sinh thổ mang đến may mắn trên đường tình duyên của những chú rắn trong ngày chủ nhật này. Giữa bạn và nửa kia đã xóa bỏ được mọi khúc mắc, hàn gắn được dạn nứt không đáng có trước đó. Sau tất cả, hai bạn đều hiểu rằng sự bao dung sẽ là chìa khóa để duy trì tình cảm bền vững. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ được lục hợp trợ mệnh nên đường tình duyên như được trải thảm đỏ. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc nhỏ nên không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Bạn là người rất hợp với gia đình, hãy cho người ấy thấy rằng bạn có trái tim ấm áp và biết chăm lo cho tổ ấm gia đình. Mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại. Ở phương diện công việc, thiên ấn ở bên trợ mệnh, dù có những khó khăn ngáng trở trên con đường đi đến mục tiêu, nhưng bản mệnh không vì thế mà thoái chí nản lòng. Thậm chí khó khăn càng khiến cho con giáp này thêm vững vàng, phát huy hết năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Năng lực cá nhân xuất sắc tạo cho bản mệnh cơ hội thăng tiến rộng mở trước mắt. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Dưới tác động của tỷ kiên, người tuổi mùi cần phải kiên nhẫn hơn nữa nếu muốn xoay chuyển những khó khăn hiện tại. Ngoài ra đừng hứa những điều bạn không thể thực hiện được. Hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm và công việc của bạn, đừng để người khác có cơ hội phàn nàn. Ngày nay, điểm báo tử vi còn cho thấy những chú dê đang để quá nhiều cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, Dường như tâm trạng không ổn định nên thái độ làm việc của bản mệnh cũng rất thất thường, lúc thì rất tập trung, lúc lại bỏ giờ vì cảm thấy chán trường. Bạn nên có trách nhiệm với công việc hơn kẻo sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Thổ khí đương vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy sắp xếp thời gian để công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, nghỉ ngơi khi cần thiết nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải điều gì cũng diễn ra trong tầm kiểm soát của bạn, nhất là khi có thương quan ngăn trở. Đừng cưỡng ép mọi người phải tuân thủ đúng như những gì đã được sắp đặt từ trước, càng là những ngày như hôm nay, bạn càng cần phải linh hoạt nhiều hơn. Hơn nữa, trong hôm nay bạn chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo sự chỉ dẫn của người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao,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 Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chỉ tiêu phóng tay hơn chứ không cần phải can ke từng đồng như trước nữa. Thực thần chỉ trợ giúp cho người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn hợp tác có lợi, với nền tảng là uy tín và chất lượng đảm bảo. Còn riêng những người làm công ăn lương thì hôm nay tài chính của bạn cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu chứ không dư giả quá nhiều. Ngũ hành tương sinh cho thấy, cơ hội để người độc thân thể hiện sức hút của mình đã tới, hãy chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội. Khi bạn yêu thương bản thân mình hơn, tình yêu cũng sẽ tự đến gõ cửa. Đặc biệt, nếu được người thân bạn bè làm mai làm mối thì đừng vội từ chối nhé, biết đâu bạn lại gặp được người phù hợp đấy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Hôm nay, ngày mùi tuất tương phá có thể khiến người tuổi tuất chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm, bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được là bao, cứ ngỡ chân thành sẽ đổi lấy yêu thương, nhưng sau cùng chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ của đối phương. Điều này khiến bản mệnh thất vọng rất nhiều và có suy nghĩ buông bỏ. Kiếp tài nhập cục, họa phá tài càng ngày càng đến gần hơn. Con giáp này nên chú ý cẩn trọng hơn trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đầu tư tài chính cần xem xét, cân nhắc kỹ càng hơn thiệt thì mới giảm thiểu tỷ lệ rủi ro xuống mức thấp nhất.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 Người ấy dành cho bạn tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần bỏng cháy. Mọi sự diễn tiến quá nhanh khiến bạn đôi khi không thể tin nổi rằng hạnh phúc đã thực sự đến với mình. Chẳng những tình cảm suôn sẻ, chính quan xuất hiện trong tử vi chủ nhật của bản mệnh là điềm báo cát lành cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bạn có trách nhiệm với công việc mình đang làm, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra. Đây là bước đà không hề nhỏ để bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao hơn